Chào mừng tất cả quý vị và các bạn, chúng ta đã đến với kênh thông tin xe quan và vẫn là tôi Phô đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ à, mang đến cho mọi người một cái thông tin à, rất là vui vui dành cho à, những cán bộ công nhân viên mới vào công ty nhé mọi người. Bản tin của mình hôm nay có hai nội dung chính như sau. Một là tin vui về mức phụ cấp cho công nhân mới. Một thông tin nữa là hướng dẫn cho những người lao động khó khăn tự làm đơn để xin giúp đỡ từ ban chấp hành công đoàn theo như thông báo số 045 của công đoàn cơ sở về việc là giúp đỡ những người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Đấy, mà mức cao nhất lên đến 1 triệu đồng một người nha mọi người mình sẽ đi vào cái thông tin đầu tiên nhé đó là chính sách trợ cấp người lao động mới vào công ty thì hôm nay mình có nhận được một cái thông tin từ một người lãnh đạo mình xin phép giấu tên nhé và trong cái trang fanpage của công đoàn Check One Vina thì cũng có đăng thông tin này nhé mới trích cái một đoạn ngắn thôi thì mình nghĩ là đây là cái thông tin mà công đoàn đang chờ ban giám đốc để duyệt nhé đang chờ duyệt thì à, hé lộ trước cho mọi người để à, mọi người cảm thấy vui đúng không nào căn cứ vào thỏa thuận giữa ban giám đốc công ty và ban chấp hành công đoàn cơ sở về việc thực hiện chính sách lương khởi điểm và thưởng công nhân mới như sau mức lương khởi điểm từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 người lao động tuyển dụng mới có lương căn bản sẽ là 4 triệu 850 ngàn đồng Người lao động vào công ty trong năm 2021 có lương cơ bản sẽ là 4 triệu 871 ngàn đồng. Sau đó áp dụng nâng lương năm 2022 theo thông báo số 01-2021 TB BGD, nghĩa là tăng 100 ngàn đồng vào ngày 1 tháng 1 năm 2022 và tăng 3% khi người lao động đến kỳ hạn nâng lương năm 2022. Tức là đến khi mà mình tròn một năm thì được nâng lương hàng năm đó thì sẽ được 3% nữa nhé. Mức tiền thưởng công nhân mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 sẽ như sau. Năm thứ nhất, 400.000 đồng trên một tháng, áp dụng cho 12 tháng làm việc đầu tiên tại công ty. Năm thứ hai, 200.000 đồng trên một tháng, áp dụng từ tháng làm việc thứ 13 đến tháng thứ 24. Nghĩa là công nhân mới thì ngoài mức lương cũng như chế độ ừ, theo quy định của công ty ra thì mọi người một tháng được thêm 400 ngàn nữa những người à, vào 12 tháng đầu tiên ấy đó thì từ 1 tháng 1 năm 2022 thì ngoài cái mức lương cơ bản và phụ cấp ra thì các bạn được thêm 400 000 đồng cho một tháng nữa áp dụng cho 12 tháng liên tục, 12 tháng đầu tiên nhé. Đó, một năm đầu tiên đó. Về năm thứ hai các bạn sẽ tụt xuống còn 200 000 đồng cho một tháng. Ngoài lương thưởng phụ cấp ra thì mình có thêm 200 000 đồng cho một tháng. Áp dụng từ tháng làm việc thứ 13 đến tháng làm việc thứ 24 này nhé. Đấy thì mình nôm na là à, công nhân mới vào ấy thì năm đầu tiên ngoài lương phụ cấp ra thì một tháng có thêm 400 ngàn và năm thứ hai thì ngoài lương phụ cấp ra một tháng có 200 ngàn. Đơn giản vậy thôi nhé. Chúc mừng những người công nhân mới nhé. Thì ví dụ cụ thể này, ví dụ người lao động vào làm việc tháng 1 năm 2022 thì mức lương cơ bản tháng 1 năm 2022 sẽ là 4 triệu 850 ngàn đồng. Mức tiền thưởng công nhân mới là năm thứ nhất thì 400 ngàn đồng cho một tháng. Đấy, từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022. Được chưa? Và cái năm thứ hai thì là 200.000 đồng trên một tháng từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023 nếu như các bạn còn làm việc thì còn được hưởng ha. người lao động vào làm việc tháng 4 năm 2021 lương cơ bản tháng 1 năm 2022 sẽ là 4 triệu 871 ngàn đồng cộng 100 ngàn đồng thành 4 triệu 971 ngàn đồng và 3 chấm 3 chấm ở dưới nội dung gì nữa thì mình không biết nhưng mình xin phép được à, bật mí trước mọi người cái công văn này như vậy nhé thì chúng ta cùng nhau đợi cái thông báo chính thức được chưa nào thế nhưng mà mình đã thấy à, à, phía công đoàn công ty đã hé lộ thông tin rồi thì đó là một thông tin vui cho những người công nhân mới nhé xin chúc mừng tất cả mọi người và theo như thông báo số 045 ấy, như mình mới nói thì đây là thông báo số 045 à, từ ban chấp hành công đoàn và ban giám đốc công ty à, về việc hỗ trợ người lao động khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán. Đó. Thì theo như thông báo này thì người lao động thấy mình có hoàn cảnh khó khăn thì có thể tự đăng ký với quản lý kèm theo đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn để được xem xét và lựa chọn nếu phù hợp. Thì cái mức hỗ trợ của những người lao động có hoàn cảnh khó khăn thì mức 1 là cao nhất đặc biệt thì lên 1 triệu đồng cho một trường hợp nhé. Và mức 2 thì à, 500 ngàn đồng cho một trường hợp. Đó và mức 3 thì có hỗ trợ 5 ngàn phần quà cho người lao động khó khăn với các điều kiện như là người lao động bị tai nạn lao động này hoặc là tạm hoãn hợp đồng nghỉ ngưng việc từ một tháng trở lên bản thân bị tai nạn lao động hoặc bản thân vợ hoặc chồng con mắc bệnh à, hiểm nghèo đang điều trị đó thì à, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để mình có thể viết được cái la đơn này nhá chúng ta có thể tự viết đơn nếu cảm thấy mình là nằm trong những hoàn cảnh khó khăn đấy thì chúng ta viết đơn tay chúng ta gửi cho bên quản lý của mình hoặc là công đoàn bộ phận của mình để à, họ chỉnh lên trên xét duyệt được chưa nào đấy thì cái đơn này viết như nào thì nó, nó nôm ra nó cũng đơn giản thôi mình các bạn mà muốn viết luôn ấy, thì mình có thể mang giấy ra đọc luôn nhé mang giấy ra đọc mình đọc các bạn viết luôn mình gợi ý cho các bạn nhé thì đầu tiên cũng như là cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam thôi là mình gợi ý theo cách của mình nhé mỗi người có một cách viết khác nhau à, mình chỉ gợi ý cho mọi người thôi có thể mọi người mỗi người hoàn cảnh khác nhau mọi người thay tên mà thôi à, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó thì mọi người thấy mình là mình làm như vậy cái sườn như vậy á mọi người ừ, điền vào nhé ừ. hiện làm việc tại khoa nào đó được biết công đoàn cơ sở công ty quan tâm giúp đỡ người lao động à, có hoàn cảnh khó khăn khó khăn tiếp theo đến đấy đó này tôi biết đơn này này gia đình tôi đi nhé tại mình là gia đình mà hoàn cảnh là cả gia đình đình tôi viết đơn này đơn này kính xin kính xin ban chấp hành à, ban chấp hành này vừa cơ sở mình viết tắt ban vâng, ban chấp hành công đoàn công đoàn cơ sở mình viết tắt nhé cơ sở xem xét à, xem xét giúp đỡ cho hoàn cảnh cho hoàn cảnh của gia đình tôi như sau à, mọi người khẩn trương đi khẩn trương đi không có thời gian nữa nhé tại vì cuối năm gần tết rồi nhưng sao để công đoàn có xem xét của gia đình tôi như sau này đó thì mình à, chỗ này mình à, hai chấm xuống hàng đi ha đó thì mọi người trình bày hoàn cảnh cho mình đây này à, vợ chồng tôi là có hai con ở trọ này đó à, có gia đình người nhà tôi bị bệnh hay là bệnh hiểm nghèo gì đó ha người thân tôi bị bệnh hiểm nghèo hoặc tôi bị tai nạn lao động đó quả cuộc sống rất là khó khăn dịch vừa rồi thì mình trình bày ra đấy nhưng ai mà chưa biết mà hoàn cảnh của mình nó như nào ấy mọi người muốn mình viết viết đơn đơn dùm á thì mọi người trình bày hoàn cảnh của mình nhắn tin cho mình nhá để lại dưới phần bình luận cũng được để lại dưới phần bình luận của video này này mình hướng dẫn cho mọi người cái cách để viết lại cái cái hoàn cảnh của mình như nào nhé liệt kê đến cái hoàn cảnh khó khăn của mình được chưa đó thì mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau thì mình không thể nào mình nói được ừ, nhé ai thì ví dụ như là chồng mất này hai con nhỏ này đó, chồng chết hoặc là chồng bị uh, bệnh ung thư hoặc là uh, con bị bệnh uh, bệnh gì đó hoặc là bản thân bị tai nạn lao động hay như nào đó ừ, và đang ở trọ này đó là gặp rất nhiều khó khăn bởi vì dịch covid 19 đó thì mọi người trình bày những cái hoàn cảnh của bản thân mình vào đây được chưa rồi sau đó thì mình uh, cái cầu kết thì mình viết như này này sau khi đã trình bày hoàn cảnh xong nhá ừ. thì xuống dưới là gia đình tôi à. gia đình tôi đó thôi cho mình rất mong rất mong công đoàn cơ sở xem xét ha. rất mong ban chấp hành ha. rất mong ban chấp hành công đoàn cơ sở à, cứ tắt đi ha cơ sở công ty chúng sẽ tắt đi xem xét cho xem xét hỗ trợ ha xem xét hỗ trợ hỗ trợ gia đình tôi để chúng tôi có thêm nguồn động viên ha để chúng tôi có thêm nguồn động viên có thêm nguồn động viên ngắn gọn thôi mọi người không cần nhiều đâu ha có thêm nguồn động viên phải giảm bớt khó khăn ha. giảm bớt khó khăn giảm bớt khó khăn nhân dịp tết trong dịp tết này ha ok chấm xuống dòng đó, gia đình tôi nhớ phải gia đình nhé tại vì gia đình mình là cả một hoàn cảnh gia đình công đoàn giúp như vậy là không phải giúp bản thân mình nữa mà giúp cả gia đình mình đúng không gia đình tôi Đó, ờ, xin chân thành cảm ơn ha nó ngắn gọn vậy thôi ai chưa biết làm thì để vào cái bình luận ở dưới video mọi người có thể um, bình luận cái hoàn cảnh của mình ở bên dưới nhé ghi rõ họ tên hoặc là liên hệ với mình có số điện thoại nhé vào trong cái kênh đấy mình có thể hướng dẫn mọi người mình có thể làm cho mọi người cái đa đơn được chưa đó, hoàn cảnh của ai mà mình cảm thấy một người đó là đáng được được hỗ trợ thì mình viết đơn cho mọi người đó nhé nhưng mà mọi người nhớ khẩn trương chia sẻ cái video này để cho mọi người biết để mọi người khẩn trương cái này bởi vì sắp tết rồi nhé mọi người gửi đơn muộn quá thì công đoàn không nhận nữa không có xử lý được nữa được chưa nhớ nha mọi người đó xin thành cảm ơn rồi xuống dưới thì mình à, cách ra một hàng ha mình ra à, gần ra gần giữa này ha ra gần giữa này này ra gần bên bên trái đi đó thì à, thay mặt gia đình ừ. thay mặt gia đình được chưa xuống hàng này mọi người ra giữa nhé kính đơn con kia viết bài đi kính đơn nhé đó kính đơn rồi cách xuống thì mọi người ký tên của mình vào đây nhé ký tên ghi dấu họ tên đây được chưa đó. đấy thì đôm ra cái mọi người mọi người thấy không cái đơn của mình viết 5 giây đúng không sale đây đi cho mọi người ai cần thì mình biết có thể mình, mình có sẽ có người cần để nhờ mình giúp đấy Ừ, mình đi vào thông tin tài khoản đi đó ok người thấy không thì năm chưa đầy 5 phút là có cái đơn rồi cảm ơn tất cả mọi người nhé thì mình xin phép dừng video ở đây thôi thì có gạch đá gì mọi người cứ ném vào đây nhá thì hy vọng là cái video của mình sẽ bổ ích với tất cả mọi người thì mọi người cảm thấy nó hay nó ý nghĩa nó bổ ích thì mọi người hãy uh, like hãy đăng ký kênh và hãy chia sẻ cho mọi người được biết nhé cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều